mưa bão ơi mọi người mưa bão mưa bão ờ, đối với cá à, lâu lắm đi quay video mấy tháng rồi từ khi chuộc lại máy điện thoại về lâu không quay cho mọi ra mọi người cũng xem à, đi tham quan uh, thôn nàng quay ồ ủa về đến ờ, thôn đến làng đến bản thấy ngọ ngộ thế cục đèn này mọi người đèn đèn nhé cục đèn này mọi người này xây dựng bao giờ mình lâu ở quê nhớ chia sẻ và đăng ký kênh kênh video hay một video nhé oh. yeah trai gái à, người nàng quen nữa, không biết nữa. Dạ, lâu lắm rồi không làm video video là gì vậy? tình cờ quay phim đó gì lâu lắm đi quay hình đẹp quanh thôn xóm thế là chơi đấy <laughs> lâu rồi không làm ờ, video à đồng ấy rồi ăn à, trộm có phải vịt phải chó chắc không có đâu không có ngọn ngó mọi người xuống làng đấy có ra vừa lấy cái tiết mưa ra trời ơi video này thì hay mình xin phép dừng video đợi đây